Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và một triệu vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường Xin nhờ oai lực của các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2 triệu vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận hạnh phúc kinh như vậy tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ viên tình xá của trưởng giả cấp cô độc gần thành xá về khi đêm gần mạng có một vị trời dung sắc thù thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏ kỳ viên đến nơi Phật ngự đảnh lễ tế tôn rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng chư tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hàng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là phúc lành cao thượng hiếu thuận bậc sanh thành dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng xả ly tâm niệm ác chế ngự không say xưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng đức cung kính khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghi chánh pháp là phúc lành cao thượng nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng tự chủ sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng sở hành những sở hành như vậy không chỗ nào thối thoát khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng dạ con diệu pháp con à, đọc xong kinh lễ bái tam bảo và hạnh phúc kinh dạ con à, xin à, tri ân đầu càng lắng nghe con xin xuống mít ạ à dạ con giờ cô, cô ờ, Kim Nhung ạ à. dạ. dạ xa thú xa thú dạ giờ này đã thấy thầy vô rồi ạ à. dạ mời uh, an nhiên uh, thọ giới nha hôm nay chưa thấy sư vô mời an nhiên thọ giới nha an nhiên dạ nam mô bút đa giá nam mô tham ma giá nam mô sanh tha giá dạ con thành kính đảnh lễ thầy kinh dạ con kính chào độ bạch tràng dạ con kính mời độ tràng cùng con họ trì tam quy và ngũ giới ạ à. nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bá Ga Qua đó, ngài là bậc á la hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến ti do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bá Ga Qua đó, ngài là bậc á la hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến ti do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức bá ca qua đó ngài là bậc á la hăng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem quốc tăng xá la năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xưng quy phật tâm măng xá la năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính tinh quy pháp sang thăng xá năng gạch mi con đem hết lòng thành kính tinh quy tăng đu ti dâm bi bút đăng xá năng gạch mi con đem hết lòng thành kính sinh quy phật lần thứ nhì tu ti dâm bi đâm măng xá năng gạch mi con đem hết lòng thành kính sinh quy pháp lần thứ nhì tu ti dâm bi sang sang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti dâm vi bút đăng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti dâm vi nam măng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti dâm vi sang sang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba ba na ti ba ta về ramani sika ba đằng sama diya con xin vâng giữ điều học là cô quy chánh xa sự sát sanh adina dana về ramani sika ba đằng sama diya con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự trộm cắp ca su Kame Sumitcha Chara Về Ramani Sikha Pa Đăng ya Mi Con xin văn vâng giữ điều học là Cô Y chánh Sa Sư Tà Dâm Musa Vada Về Ramani Sikha Pa Đăng Samadhiya Mi Con xin văn vâng giữ điều học là Cô Y chánh Sa Sự Nói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 Nguyên Như thỉnh Pháp Sư ạ. Nak mô ta sa Phagawato Arahato Sammasambuddhasa Nakmutasa fagawato Arahato sama sambutasa Namo Tassa Bhagavato Arahato sama sambutasa Brahma Jaloka Tipati Sahampati Katan Chali Anti Warangaya Jatha Santi Thasantam Parajakha Jatika đề xê tu tham măng anu cầm bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca giang xua tân cha bần thân a phi thâm mà chăm mừng a cô ta dân tu cha tu sân cha đánh đăng bà bố tha này dê Parisa và mân chê e wang saham bati brahma phagawantang aya cha tha tuân hi pha quê na tăng bút thô karun nhê na thi hoa sa ya tha Tanhawutha Yapadena Migada yang tato gato Bancha wangya dayo naye Amang ye si tham thammato Tato bafuti sambuto Anuna thamma desanang Mahawasani desesi santanang antasin thakang tena satu ayo phante desetu thamma desanang sambhajitha parisaya anukambam bikata huê nắc mua bút thà giá nắc mô tham ờ, giá nắc mô sankhaya nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh milanda cơ thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay và con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ à. nam mô bích tha giá nam mô tham giá nam mô sankhaya dạ, kính lễ ờ, chương đức văn rung rong dạ, chào tất cả quý vị rồi hôm nay chúng ta tiếp tục trung bộ kinh ha bài số 2 À, nhất thiết lộ hoặc trước à, khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tấm tắc nát mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa nát mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa Pa po ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bổn Thầy Nam mô Tham Maya. Nè, kính thưa vị. trước khi vào cái bài giảng thì à, chúng ta cùng nhau đọc à, chúng ta có cái bài Bali đã gửi lên. À, thì trong cái đoạn Bali phần phần về à, à những lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ thì chúng ta phân ra được ờ, có chín đoạn trong chín đoạn này giờ tôi nhờ ba vị à, nhất là nguyên như à, đọc từ đoạn 1 tới đoạn 3 rồi cô Kim Dung à, đọc dùm à, đoạn 4 năm sáu rồi cô Mai có đó không cô, cô Hồng Mai có đó không dạ có thưa thầy à, rồi cô Mai đọc à, số 7 tới chín bảy tám chín nha ba người thay viên nhau đọc ờ, bài kinh cho nó trọn vẹn xong rồi mình đi vào buổi học luôn cho nó ờ, đỡ tốt thời gian ha dạ. rồi giờ xin mời nguyên như một hai ba cô kim dung bốn năm sáu cô mai ờ, bảy tám chín rồi xin mời dạ thưa thầy dạ chị nhung ơi thầy mới gửi cho nguyên như cái bài nguyên như gửi cho chị đó cái đó mới là cái bài thầy chia đoạn rồi còn cho nguyễn chưa có chia đó chị em có đây em đọc sẵn cái gì chị đăng lại cái bài của em ha chị Nhung có nghe được Nguyên Như không ạ? À? Nghe nghe được á Nguyên Như dạ, dạ. Như chờ mình một chút dạ, xíu. Dạ. đã dạ, được chưa dạ Tuy nhiên nhìn cái này mới chưa dạ sa thú cái bài của thầy là nó có chữ đoạn một đó chị dạ không phải cái này cái bài của thầy là một cái cái cái trang trống em mới vừa gửi cho chị tức thầy luôn cái cuối cùng mà em gửi chị Dạ, có phải đây không ạ? À? Dạ, xa thú lần thay Thầy làm chữ chữ bự là cả làng thấy được luôn với chị xa thú. dạ em xin đọc Majjhima Nikaya Sabbasawasutta Đoạn 1 E wang me Suttang E Càng Samayang Phagawa ra Viharati ta trắc khổ pha Tatrakho hòa Phit khu a man tê si phít khá vô tí. Pha đành tê tí tê phít khu phá gá quá tô bát chát sô sung. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quát Thí, Xá Vệ, tại Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm, vườn ông tha bình cá cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Phagawa e tadawo cha sắp bà sabba sawasang warabariya yang wo phích kawe de sessa mi tang suna tha sa thu càng manasikaro tha và sissa mi tí e hoàng phần tê tí khô tê phích khô phá gá e ta đa vô chát. Thế tồn, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ các lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tồn, Thế Tồn nói như sau. Chà nà tô á hằng phích khá quê bát xá tô à xá hòa nằng khá dằng quá đà mít no acha nato no apassato kinh chafit khawe cha nato kinh chapassato à a sawa nằng kha dằng quá đà mỹ này các tỷ kheo ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy không phải cho người không biết cho người không thấy và này các tỷ kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy Yoniso Chamanasika rằng a Yoniso Chamanasika rằng a Yoniso thích khá về Manasika rồ tổ anupa panna che quá a sa hòa úp bách chàm tí cha a sa hòa bá quách thành tí Yoniso cha khổ phích khá về Manasika rồ tổ anupa panna che quá a sa hòa na úp chẳng tí úc bằng nà chá à xá hòa bá hì dành tí có như lý tắc ý và không như lý tắc ý này các tỷ kheo do không như lý tắc ý các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng này các tỷ kheo do như lý tắc ý các lậu hoặc do chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt đoạn 2 ách thí phích khá quỳ à xá hòa đắc xá nà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa sằng quá rà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa bá thí xề quá nà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa ách thí hòa xá nà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa bá rí quách chá nà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa quý nồ đá nà bá hà tấp bà ách thí à xá hòa bà quá nà bá hà tấp bà này các tỷ kheo có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do khâm nhẫn được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ dasana bá hà tấp bà xá quá các lầu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Katame Chafit Kawe A à, Sawa Dasana Baha ba Này các tỷ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Ithafit Kawe Asutawa Thuchano Ariya Nang Adasa Quỳ Ariya Tham Masa Ako Wido Ariya Tham Me Awinito Sappurisa nàng adassa quỳ sappurisat thầm má sa cồ quý đồ sappurisat thầm mề á quý nì tổ này các tỷ kheo ở đây có kẻ phàm phu ít nghe không được thấy các bậc thánh không thuần thục pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh không được thấy các bậc chân nhân không thuần thục pháp các bậc chân nhân không tu tập pháp các bậc chân nhân. Manasikarani về thầm mê napacha na tí. Amanasikarani về thầm mê napacha na tí so. Manasikarani về thầm mê apacha nằm tổ. Amanasikarani về thầm mê apacha nằm tổ về thầm mà. Namanasikarani và tề thầm mê manasikaro tí về thầm mà. Manasikarani và tề thầm mề na manasikaro tí. Không tuệ trì các pháp cần phải tác ý, không tuệ trì các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tuệ trì các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ trì các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Đoạn 3 Katame chafit kawe thầm mà Manasikarani và về thầm mề Manasikaro tí này các tỷ kheo và thế nào là pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý Yasafit Kawe thầm mề Manasikaro to anupanno và kama savo uppachati uppano và kama savo bhavattati anupanno và pháp hòa savo uppachati uppano và phá hòa sa bồ bá quách tha tí anup bành nồ hòa á quýt trà sa bồ úc bách chá tí úc bành nồ hòa á quýt trà sa bồ bá quách tha tí này các tỷ kheo nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng ime thamana manasikarani và về thầm mề manasikaro tí. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Sa thú, sa thú, sa thú. và dạ Nguyên Như con đã đọc bài xong. và dạ Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung ạ. Dạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ thể kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc tiếp đoạn 4 cha Katame Chafikawe Thamma Manasikarani và về Thamme Namanasikaro ti này các tỷ kheo và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý sa Yasavikawe Thamme Manasikaro To Anubbano Wa sa Sabo Na Uppachati Uppano Wa Kama Sabo Bahi Yati Anubbano bàn nộ hòa pha hòa sa vô na úp bách chát ti úp bàn nộ hòa pha hòa sa vô ba hì giá ti an úp bàn nộ hòa ao quýt trà sa vô na úp bách chát ti úp bàn nộ hòa ao quýt trà sa vô ba hì giá ti im mề thầm mà manasikarani ya về thầm mề namanasikaroti này các tỷ kheo nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi hay dục lậu đã sanh được diệt trừ hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý Tassa manasikarani ya nang thamma nang manasikara manasikara ni nang thamma nang amanasikara anup bàn nà chè wa à sa hòa cha à sa hòa ba do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lộ hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lộ hoặc đã sanh được tăng trưởng đoạn năm So e wang a yo ni so manasika ro ti a ho sing nu ho a hang a ti ta tha nang na nu ho a ho sing a ti ta tha nang kình nu ho a ho sing a ti ta tha nang cắt thằng nu ho a ho sing a ti ta tha nang kình hút tòa kình a ho sing nu ho a hằng a tỷ ta mắt thà nàng vì ấy không như lý đắc ý như sau ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ Phawisa minuko ahang anna gatamatha nang nanuko phawisa miana gatamatha nang mi phawisa miana gatamatha nang kathang nuko phawisa miana gatamatha nang tình hút tòa tình phawisa minuko ahang anna gatamatha nang tích ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai đoạn 6 ạ Ê tarahi hòa bách chúc bàn nam mắt thả nàng ách chát tầng ca tầng ca thì hồ tí á hàng núc hồ mì no nukos mi miking nukos mikatang nukos miayang nukho sato kuto agato so kuhinga mi pawe sati ti hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại ta có mặt hay ta không có mặt ta có mặt như thế nào ta có mặt hình vóc như thế nào chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu tassa e wang ayo niso manasikaro to chan nang dithi nang anh nyatara dithi uppachati atti me atta ti tiwa asasachato thể tato dithi uppachati nati me atta ti tiwa asasachato thể tato dithi uppachati attana wa atta nàng sành trà nà mì ti hòa asa sắc cha tổ thể tác tổ đi thi ấp bách cha ti atta nà wa anatta nàng sành trà nà mì ti hòa asa sắc cha tổ thể tác tổ đi thi ấp bách cha ti anatta nà hòa atta nàng sành trà nà mì ti hòa asa sắc cha tổ thể ta tổ đi thi ốc bách chát tị. Với người không như lý đắc ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi. Ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như trơn. Ta không có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như trơn. Do tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn do tự mình ta tưởng chi ta không có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn không do tự mình ta tưởng chi ta có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như, như trơn Athawa bana sa e hoàng đi thi hồ thi dồ mề a giàng a tà qua đồ về đầy dồ tát tra tát tra càn già na bà bác cà nàng cầm mà nàng quý bà cần ba ti sằng về đề ti sổ khổ ba nam mề a dằng ác tà nít chồ thu vô sát sát tổ a awabi awibarina mắt thầm mồ sát sát ti sam mằng ta thể quát tha xà tì tị hay tà kiến này khởi lên với người ấy chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hằng hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân thầy dạ kính mời uh, vị kính mời hồng mai Nam mô Bích Thầy Giá. Con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị em trong đạo tràng. Dạ con xin đọc tiếp đoạn 7. Y đằng vút chát tí đích khá về đích thi ga tăng bít thi ga han nàng bít thi càn tà rằng bít thi quy sù cằng bít thi quy san bít tăng bít thi sằng dồ cha nàng này các tỷ kheo như vậy gọi là tà kiến kiến trù lâm kiến hoang vu kiến thí luận kiến tranh chấp kiến kiết phược bít thi sằng dồ cha na sằng yutto phích kawe asutawa pututjano natari mutjati cha tiya ya marane na so kehi tari de wehi duk kehi domanas sehi upaya sehi này các tỷ kheo trói buộc bởi kiến kiết sử kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ u não ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau naparimuchati dukkasma tí qua đà mi sutawa chát hồ Ariyasa Wako Ariya Nang Nasta Vì Ariya Thầm Massa Cô Vi Đồ Ariya Thầm Mề Suy Nì Tổ Sapurisa Purisatham Masako Indo Sap Purisatham Me Sui Ni To Manasikara Ni Ye Tham Me Pacha Na Tí Amanasikara Ni Ye Tham Me Pacha Na Tí Này các tỷ kheo và vị thánh đệ tử nghe nhiều được thấy các bậc thánh thuần phục pháp các bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh được thấy các bậc chân nhân thuần phục pháp các bậc chân nhân tu tập pháp các bậc chân nhân tuệ tri các pháp cần phải tác ý tuệ tri các pháp không cần phải tác ý đoạn 8 So manasikara niye thamme pacha amanasikara niye thamme pacha ye thamma namanasikara niya thamme La manasikaro tí về thầm mà manasikara nì già tề thầm mề manasikaro tí nhờ tuệ chi các pháp cần phải tác ý nhờ tuệ chi các pháp không cần phải tác ý nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp tham ngộ và về mười năm nó hồ tí và này các sĩ kheo thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý Yasafikawe dạ, thầm nề manasikavo to anupano wa kama savo uppachati Anupano wa kama savo pavattati Anupano wa pava savo uppacchati Uppano wa pava savo pavattati Anupano wa avicca savo uppacchati Uppano wa avicca savo pavattati Ime thammana manasikara niya về thầm nề na manasikaro tí này các tỷ kheo những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu chưa sanh như trên hay vô minh lậu chưa sanh được khởi hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý đoạn chính ta mề cha tích kha về thầm mà manasika nì và về thầm mề manasika gồ tí và này các tỷ kheo thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý giá sa safika về thầm mề manasika gồ tổ anupano hòa Kama savo na uppachati uppano wa kama savo pariyati anuppano wa pawa savo na uppachati uppano wa pawa savo pariyati anuppano wa avijja savo na uppachati uppano wa avijja savo pariyati ime thamma manasikaraniya ye thamme manasikaroti này các tỷ kheo những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi hay dục lậu đã sanh được trừ diệt hay hữu lậu chưa sanh như trên hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý tassa amanasikara niya nang thamma nang amanasikara manasikara niya nang thamma nang manasikara anupanna jewa asawa na uppaccanti uppanna cha asa asawa vahiyanti nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được sanh đã sanh được trừ diệt đoạn 10 Ủa? dạ còn đọc hết không ạ à? đọc hết luôn đi hồng mai 10 so idang dukkhan tiyo niso manasikaro ti yo dukkha yo ni so manasikaro ti ayang đúc kaniro tho ti yo miso manasikaro ti ayang đúc kaniro taga mini patipada ti yo miso manasikaro ti vị ấy như lý tắc ý đây là khổ như lý tắc ý đây là khổ tập như lý tắc ý đây là khổ diệt như lý tắc ý đây là con đường đưa đến khổ diệt tassa e wang yo ni so manasikaro to ti ni sang yo chana ni pari yanti sakka yadi ti vi chi kích trà xì lắc bát para mà sồ nhờ vị ấy tác ý như vậy ba kiết sử được trừ diệt thân kiến nghi giới cấm thủ chí mê vứt tràn tí tích kha quê á xà à sa hòa đá sa nà pa hà táp bà này các tỷ kheo các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn là hết rồi phát dạ con xin hết rồi. Đây. Rồi hết chưa? hát chưa? Dạ hết rồi ạ, à. đoạn 10 còn dở ra ạ. Yeah. Dạ. <laughs> rồi, xa đúng không? Rồi, cảm ơn uh, Sa Thú Nguyên Như, cô Kim Dung, cô Hồng Mai uh, đã đọc ba bài, ba đoạn. Đây là phần uh, phần của về uh, thứ nhất là về uh, những lộ hoặc cho tri kiến được đoạn tư. Dạ, tôi thầy cho con một đồng hình ảnh ạ. <laughs> À. Gì yeah, dạ, hello. Dạ rồi con thấy mà cái đèn nó dạ. hơi chiếu thành ra thấy cái mặt của thầy kinh tối. À. Rồi đẹp rồi, dạ sa thú lên thầy. Sa Mình như được hỏi quá. <laughs> đòi hỏi quá. Rồi như vậy à, trong cái, cái cái bài này chúng ta thấy những cái câu nói rất là tuyệt vời ha Đức Phật thuyết rất là tuyệt vời. Đó là không tuệ tri các pháp cần phải tác ý không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý à, mình nghe mình để ý xíu mình cho thấy nó có cái sự khác biệt ha à, và chính vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp không cần phải tác ý <laughs> nghe, nghe lùng bùng <laughs> vậy nghe có bị lùng bùng rồi trong cái cái cái cái, cái câu đáp này là nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý như vậy nó có hai vế không vế thứ nhất là nên tác ý các pháp không cần phải tác ý cái vế thứ hai là không tác ý các pháp cần phải tác ý đó là hai cái vấn đề mà bữa nay chúng ta sẽ à, làm cho cái, cái, cái vụ này cho nó rõ ra, nó lộn xộn thì giờ mình phân được nó có được hai vế vế thứ nhất là thế nào là các pháp không cần phải tác ý à, tức là các pháp không cần phải tác ý mà vì ấy tác ý là cái vế thứ nhất tức là lặp lại là thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vì ấy nó tác ý rồi cái vế thứ hai là không tác ý các pháp cần phải tác ý đó là hai vế ha vì nắm được chơi cho biết đây là dạ được thưa thầy được ha rồi giờ à, vế thứ nhất là giờ mình đi vô cái vế thứ nhất thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vì ai tác ý à, tức là mình sẽ đưa ra một câu hỏi là thế nào là cái pháp nào là cái pháp mà không cần phải tác ý tức là cái pháp nào mà mình không cần phải tác ý đó, đó mà cái người đó là tác ý đó à thì thế nào là pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý thì trong cái vấn đề này chúng ta thấy những cái pháp nào mà mình không cần phải tác ý là những pháp nào à, mình phải biết rõ là những cái pháp nào mà mình không cần phải tác ý mà nếu mà những cái pháp mà mình không cần phải tác ý mà mình cứ tác ý đến nó đó thì sự việc nó sẽ xảy ra là những cái mà mình tác ý mà không cần phải tác ý thì những cái dục lậu đó, nó chưa sanh thì nó sẽ sanh khởi à tức là những cái pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý tới mình suy nghĩ tới mình tư duy tới nó thì những cái sự mà à, những cái sự tư duy đến những cái điều mà không cần phải tư duy nó không cần phải thắc ý thì cái dục lậu nó chưa có sanh nó chưa có cơ hội để sanh mà do chính vì mình tác ý những cái điều này à, nó chưa sanh nó sẽ sanh à, nó sanh khởi và những cái dục lậu nó đã sanh nó được tăng trưởng lớn mạnh à, đó là cái vấn đề mà tại sao à, Đức Phật giảng chúng ta thấy là những cái pháp không cần tác ý mà mình phải tác ý mà mình cứ tác ý đấy, bởi vì khi mình tác ý như vậy tác ý đến những cái điều mà không cần thiết những cái điều mà ờ, nó đem đến tai hại đó thì khi mà mình tác ý đến những cái đó, thì những cái dục lậu đó, tức là những cái lậu hoặc về dục đó, về sự tham dục thì kia nó được nó chưa có cơ hội nó bộc phát chưa có cơ hội nó sanh khởi thì nó sẽ được sanh khởi và những cái dục lậu nào đã sanh khởi rồi nó sẽ làm càng làm cho nó tăng trưởng lớn mạnh thôi à thì như vậy chính vì do các pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý <laughs> thì chính vì cái cái cái chỗ này là, là mình chết mình chết vì cái cái vấn đề từ thường đa số chúng ta sẽ bị rơi vào trong vấn đề này tức là những cái điều mà không cần phải lưu tâm tới không cần phải suy nghĩ tới không cần phải đắn đo không cần phải tư duy về nó nhiều mà mình cứ tư duy về nó thì những cái dục lậu nó chưa sanh nó sẽ sanh khởi và những dục lậu nó đã sanh nó được tăng trưởng thì như thế nào hữu lậu cũng vậy à, hữu lậu nghiệp hữu và sanh hữu nó chưa sanh nó được sanh khởi và nó sanh rồi nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh mà hễ mà dục lậu phát sanh hữu lậu phát sanh thì vô minh lậu nó sẽ cũng phải phát sanh luôn thì như vậy chính vì những pháp này là những pháp không cần phải tư duy không cần phải tác ý mà mình tác ý tới thì dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu nó sẽ phát sanh à đây là cái, cái, cái vấn đề mà chúng ta thấy nó, nó, nó độc đáo cái chỗ là đảo qua đảo lại thì chúng ta thấy như vậy không thì bây giờ theo như quý vị không bây giờ cái gì suy nghĩ nha mình mình phải tự mình động não mình chưa thì thế nào là các pháp không cần tác ý mà mình tác ý để cho dục lậu nó sanh khởi thì trong đây nó có bốn lậu dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu thì bây giờ thì theo như quý vị thì không tác ý các pháp mà mình cần mình mà không cần phát ý cái pháp đó mà mình tác ý thì làm cho dục lậu sanh khởi thì như thế nào như thế nào gọi là là, không tác ý đến cái, những cái pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý tới làm cho nó dục lậu sanh khởi thì trong cái đời sống thực tế trong cái cái, cái sự thật đó là trong cái, cái thực tế hàng ngày đó thì mình làm như thế nào mà nó bị vậy làm như thế nào mình tác ý như thế nào mà nó bị như vậy thì à, giờ à, trong quý vị à, ai, ai mà suy nghĩ ra thì mời á mời lên á lên cho những cái ý kiến của mình à, giờ à, ai tình nguyện lên trước là ra tay đi dạ con xin con là người đầu rồi ok à, con thí dụ như là trên đường con đi làm về ngày hôm nay à, đi về thì à, nếu á, mà cái cái tâm con đi ngang cái mặt con thấy wow lâu rồi mình không có vô nếu mà mình ghé vô á thì nếu mà mình à, nói là ok một chút xíu mình có lớp học rồi không có đi nữa thì cái tầm đó nó nó focus trở lại nó đi giống như đi làm về thì bắt đầu lên lớp học nhưng mà nếu mà nó để cái đó cái tâm nó xanh qua không biết có nhiều ghé vô chút xíu thôi này kia mình mình để ý những cái đó đó thì con sẽ bước xuống cái chỗ parking xong rồi con sẽ lái cho đến chỗ đó mà đi vô xong một hồi nó mút luôn chắc giờ về chưa lên lớp nữa thầy tức là vô trọng nó gặp một cái là nó chỉ là một ý tưởng là mình thích thôi mình ghé vô cái Walmart xong rồi á đi vô là cái cái chuyện này nó tiếp chuyện kia chuyện kia tiếp chuyện nọ đứng một hồi là không có trẻ lớp học là nó đi tới 10 giờ khuya luôn và dạ, cái đó là con thấy như vậy và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. nhưng mà giờ mình mình mình mình nói cho rõ ràng à, như thế nào là là là, là dục lậu sân khởi nó phải rõ ràng ha tức là mình không cần tác ý đến cái pháp những cái pháp mà không cần tác ý mà mình tác ý để cho dục lậu nó sanh khởi ha phải chính xác dục lậu nó sanh khởi nói lại cho nói thêm lần nữa cho rõ dạ cái chỗ đó là khi mà con bước lên xe con đi về đó thì con đi ngang qua cái chỗ Walmart thì lúc đó cái cảnh sắc cái hình ảnh của cái chữ quan Walmart nó nó đi qua cái con mắt con, con thấy như vậy nhưng mà nếu mà lúc đó mình có cái tác ý đúng đó thì mình để không có để ý nó nữa và mình tập trung mình đi trên đường mình chạy còn nếu mà con để cái cảnh sát làm cái cái cái chỗ cái tác ý đó đó nếu mà con không để ý nó thấy cái cảnh sát nó bắt mắt của con rồi á mà con làm cho lúc đó con nghĩ là ồ ừ, có cái quan mạc này lâu quá mình không có vô xong rồi cái tiếp tục mình không có cái vô nisomanasikaran ngày đó nó nó để mình dẫn tiếp vào mình vô một chút xíu thôi mà có 15 phút thôi thì mình đâu có sao đâu mà nếu mà bước xuống mà vô trong nữa là sẽ gặp những cái cảnh sắc khác thì mình thích những cái khác nữa tức là cái chỗ đó là ý con nói là những cái dục lậu nó sanh khởi liên tục lên nữa mà mình không có có cái chánh niệm ngay lúc đó là mình bị nó bắt mất luôn rồi dạ đó, dạ đó. rồi mời ờ, cô ờ, Kim Dung tiếp rồi mời cô Kim Dung Dạ chưa thầy con đang suy nghĩ thưa thầy. Dạ mời vị chữ ờ, khác trước ạ rồi à, hồng mai mời mấy người lớn tổ chức đi hồng mai dạ con cũng đang <laughs> suy nghĩ thầy ơi chưa ra thầy ơi <laughs> không ai suy nghĩ ra rồi rồi mời quý vị nào ờ, ờ, nghĩ ra được câu chuyện nào hấp dẫn rồi ờ, rõ ràng để mình mình trình bày để cho nó sống động trong cái room để để, để chống vắng thì phải uổng thời gian có hạn con dạ, nghĩ ra rồi con không biết nha con hiểu sao à. nó vậy cái bạn thay ờ, thì cái nghĩ sao mình theo đúng nha những những cái điều mà mình đúng theo cái cái, cái vấn đề mà mình đặt là đúng rồi rồi ok như là con mở cái laptop ra mà chưa đến giờ lên lớp thế thì con mới uh, search qua những cái khác giả thì tự nhiên vô youtube chẳng hạn thì uh, cái mắt con nó dính vào mà ừ, cái uh, cảnh là uh, có những cái um, uh, cái phim hoặc là những cái chương trình mà con thấy thích thì con mới mở vô thì con nghĩ là à, chưa đến giờ thì cũng thể vô mình lướt qua một chút nhưng mà à, cái cái nội dung của cái uh, YouTube này á, là cuốn hút con thì là như con chú ý con theo dõi con quên hẳn là à, giờ học của lớp học đã đã đã đến và cứ thế mà là con lướt qua xong rồi con ừ, không có thể nào mà à, mở à, coi như là bỏ ra được thế là con lại coi như bị cái um, nội dung của cái uh, youtube này uh, cuốn con đi theo mà con quên luôn cả thời gian để vào lớp ạ à. đó là coi như là à, vô minh sanh khởi vì là con dính mắt vô cái youtube đó là tham tham con cứ thế thức và theo dõi và sự dính mắt trong đó thưa thầy à, xà lắm xà lắm <laughs> à, cũng thấy nói người có ý cũng hay rồi mời cô nhung dạ con vẫn chưa thưa thầy dạ chí con là trí tệ nên chứ con chưa <laughs> à, sao đó à, còn ai đây ai ai tiếp tục đây an nhiên nè christina nè huynh đạo huynh nè luyến nè Hana hoa iphone mi nghe nguyên tráng nè có nguyên tráng nè lên đi phúc huệ trung nè xanh tí tầm từ nhiều quá nè à, mời quý vị mọi người ý kiến nguyên trang đâu dạ nãy vô trễ nên à, không có nghe khúc đầu thầy ơi đang đang đang chờ mọi người à, nói nữa mới đón được ý thầy ơi <laughs> rồi rồi ai đây tới thì ngay an nhiên đi an nhiên mình ăn nhiên đâu thầy nói lại cái ý dạ. đi thầy dạ con cũng đang suy nghĩ thầy ơi đang suy nghĩ luôn hả <laughs> có ăn câu rồi đang suy nghĩ dứt đầu luôn <laughs> thì cái câu mà trong cái câu này là nói về vấn đề mà những cái pháp mà không cần phải tác ý tức là những cái điều mà không cần phải suy nghĩ tới không cần phải tư duy tới mà mình tư duy tới à, thì chính vì do những cái điều mà không cần phải tác ý mà mình tác ý tới mình tư duy tới đó thì những cái dục lậu chưa sanh là dục lậu là mình biết ha dục ờ, dục lậu ha dục lậu là nhấn mạnh vấn đề chính là dục lậu chưa sanh được sanh khởi và dục lậu nó đã sanh được tăng trưởng thì như vậy mình đưa ra những cái ví dụ điển hình nào mà trong thực tế là những cái điều gì mà mình không những điều gì được không nên tác ý mà mình tác ý tới đó để khi mà mình đắc ý mình tư duy tới mình suy nghĩ tới thì những cái dục lậu nó chưa sanh nó sanh khởi và khi nó đã sanh nó tăng trưởng lớn mạnh à này rất là tuyệt vời trong cái đời sống hàng ngày mình mình ờ, hiểu được cái này mình sẽ có được những cái ờ, phát triển rất là tốt đẹp về sự tu tập rồi đó nắm được ha rồi mời quý vị đi rồi con nói luôn nha thầy làm lẹ luôn hết thầy ha dạ thì uh, khi mà thầy nói câu đó đó giống như là mỗi ngày thì đến giờ là như là mình phải ngồi thiền thì thường á, là thí dụ như mình hai hai giờ đi là mình ngồi thiền thì uh, xong cái uh, uh, mình nghe có tin nhắn vô cái là bắt đầu cái mình chat mình cái mình coi mình đọc uh, đọc cái uh, coi có uh, À, mình đọc tin nhắn cái bên rồi mình chat qua chắc là mặc dù là mình biết là đến giờ này mình phải hành thiền rồi nhưng mà cái ờ, cái ờ, à, cái tâm bà táo, sanh khởi thì thì mình ờ, mình nhiều khi mình không có stop được rồi nên cái đó là cái dục lậu nó phát sanh không cái tại vì mình thích mình nói chuyện rồi mình tán mình thích nên nó phát sanh thì có nhiều khi nhưng nên hả có nhiều khi á con phải xét cái thời gian là đến giờ đó là phải tắt chuông điện thoại hết no matter what thì nên mình không để mình mình biết là mình còn dở mình còn còn bị cái cái cái ờ, cái lạc ứng cái cũng như cái cái ờ, cái cái, ờ, cái, cái tác động ở ngoài ảnh hưởng tới mình nên khi mà ví dụ đến giờ đó trước giờ đó là con à, thường nên cái chuông điện thoại mình sẽ tắt nên nó sẽ không bị ảnh hưởng đến mình cho cái sự tu tập của mình và dạ, cái đó là cái ừ, con không biết nói gì có đúng hay không dạ con uh, con đã nói rồi. xong mà nếu ừ. sai thì xả thứ xa thứ cũng hay rồi ừ. vì nó làm cho dục lộn nó chưa sanh được sanh khởi không à, rồi cũng khá rồi rồi có ai biết đây ừ. dạ con thưa thầy rồi dạ mời. con à, con suy nghĩ là con tác ý của con mà nó chưa sanh khởi là thường thường là những chuyện quá khứ con không tác ý sanh khởi tới nó nhưng mà nó hay hay chạo lại cái suy nghĩ đó thầy như gặp chuyện một cảnh gì đó mà nó không được không được vừa ý thì thì ừ, nhiều khi con làm chuyện này nhưng không biết như mình thường nó, nó, nó chạo lại cái, quá, cái quá khứ đó nó làm cho con tác ý với suy nghĩ suy nghĩ khi mà con sực nhớ ở ờ, đó là quá khứ thì con lại trở về là con ừ, đang ở đây chứ không phải là ở quá khứ thì con hay bị bị cái vấn đề đó thưa thầy vậy dạ sao nữa rồi sao nữa rồi tiếp đã hay đã hay nói tiếp rồi sao dạ, mà giờ là, là, là, mình tắt ý tới cái, cái, những cái sự suy nghĩ về quá khứ mà dục lậu nó sinh khởi là sao sinh khởi như thế nào dạ dạ sanh khởi là cái sanh khởi cái cảnh cũ mà mà là những gì mình đã làm rồi nó cứ sanh khởi sanh khởi mà thực tế thì con đang đứng ở chỗ khác mà sanh khởi những cái chuyện nó đã qua rồi đó thưa thầy như cái chuyện mà bờ bực mình hay là những chuyện không vừa ý của mình á con không có tác ý à. nghĩ tới nhưng mà nó nó nó cầm nó nó nó, nó tạo lợi cho con cái, cái cảnh đó đó nó cứ à. lặp đi lặp lại hoài á rồi, rồi, rồi, rồi dục lậu là, là như thế nào gọi là dục lậu sanh khởi lúc đó dạ là những à, cái cảnh cảnh cũ khi mà mình à, khi mà con sực nhớ lại con thích đi ở đâu đó thì con sực nhớ cái cảnh nó lại à, thì con mình... con thấy vui thích trong cái cảnh đó à, bám víu trong cảnh đó thỏa thích đó dạ à, dạ lộn rồi rồi ok xa thứ ha rồi dạ rồi xin mời tiếp Nam mô Bụt Đà, Nam mô Đàm Maya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ đạo tràng. Dạ theo con thấy là theo kinh nghiệm của con là con thấy là chạy vì tại vì con chạy theo cái tưởng như là chị An Nhiên vừa nói đó. Chạy theo cái tưởng nhìn ví dụ đang đang đang nhìn, nhìn tâm bắt một cảnh gì đó, cho dù cái cảnh nó hơi mơ hồ chút xíu. Cái thì cái tưởng khởi lên, con nhìn thấy được cái tưởng khởi lên, nghĩ đến là là cái uh, ngay chỗ đó là cái là cái tâm tham nó khởi lên nó muốn nhìn cho rõ cái, cái cảnh đó để mà để mà bắt cái cảnh đó, để để mà để mà thỏa thích cái lòng tham của cái tại vì cái tưởng tự mình nghĩ rằng là cái cái cái cảnh nó sẽ là cảnh đẹp cảnh diệt ý thành ra có cái sự tham nó, nó đẩy nó, nó, nó muốn nó muốn bắt lại cái cảnh đó để coi rõ cái cảnh đó để coi cái, cái cảnh đó có có diệt ý hay không thì con nhận thấy là tại vì con chạy theo cái cái tưởng à, làm cho nó chạy, chạy theo cái tưởng và cái cái tham nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó, nó, thúc đẩy để mà nó, nó bắt vào cái cảnh để mà nó để để mà nó thỏa thích vào ờ, trong cái cảnh đó thì thì cái đó chỉ cái tưởng thôi nhưng mà một khi mình nhìn nhìn nhìn thấu suốt về cái cảnh đó thì nhiều lúc thì cái cảnh nó không có việc ý thì rồi cái nó buồn nó nó không thèm chạy theo nữa thì con thấy là cái cái vì cái tưởng uh, nó, nó nó tác động cái cái tham và cái tưởng nó đi chung với nhau vậy cái dạ con xin uh, xuống mấy cả à, xa thứ xa thứ <laughs> cũng là một cái tư duy ừ, của mình ha có những cái về tưởng tri này kia mình ờ, nhớ lại rồi mình bị dính mắt chấp thủ vô đó mình ái liếc những cái ờ, cảnh trong cái ờ, về tưởng đi rồi xa thứ rồi giờ tới anh đi mày mày tiếp dạ, đi vâng, chút xíu dạ, vâng, dạ, rồi mời cô nhung dạ thưa thầy à, mọi người nghĩ đến cảnh vui nhưng mà con thì con đang nghĩ đến cảnh buồn thưa thầy trong cái thời dịch covid nó đang hoành hành như thế này thì con con lại hay hay xem những thông tin của bên Ấn Độ rồi ờ, ừ, số lượng người chết mỗi ngày nó tăng lên hiện bây giờ là trên 4.000 người có khi 4.200 ờ, 4.300 một ngày số người chết rồi bên Nepal cũng vậy rồi ờ, bên Nhật rồi Mã Lai rồi Thái và hiện giờ ở Việt Nam cũng vậy thưa thầy là cứ mỗi ngày là cái số lượng người mắc bệnh cũng càng ngày càng tăng thì mặc dù mình biết là cái mình không làm gì được sức mình thì nó rất là nhỏ nhoi mình không làm gì được nhưng mà con vẫn rất là hay tìm tòi những cái cái thông tin đó để cho mình ờ, cái cái tâm ờ, sầu bi ờ, nó nó khởi lên trong tâm thì con nghĩ đó là cái tâm sân của mình à, nó nổi lên nữa đó là dục lậu à, chưa xanh đã xanh khởi và những cái nội đã xanh thì lại tăng trưởng lên nó làm cho cái tâm mình nó bị à, bị bị chìm đắm trong những cái cảnh chết chóc đó thì nó không tốt thì con nghĩ như vậy là à, dục lậu phải không thưa thầy dạ con kính tri ân thầy ạ thì đó ờ, nó do duyên từ dục lậu có sanh à, tức là nó do duyên từ dục lậu chứ thật sự nó không phải là dục lậu à, dục là sự ham muốn sự tham đắm về những cái à, thú vui những cái sắc tinh hương vị xúc à, còn cái cái cái mà à, sân hận là nó từ duyên từ cái cái, cái tham à, tức là do mình tham muốn mình muốn được tốt đẹp muốn được như này mà không được á, thì nó mới phát sanh cái tâm sân à, thì đó cũng là cũng đúng chứ mai sai nó cũng là đúng nhưng mà nó, nó hơi khác chút xíu cho nó ha rồi đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là chính vì do các pháp mà không cần tác ý à, tức là cảnh mà không cần phải tác ý đến mà mình cứ tác ý đến mình cứ suy nghĩ tới mình tư duy tới thì chính vì do mình tư duy đến những cái điều mà không cần phải tư duy đó thì nó làm cho dục lậu sanh khởi à những cái cái cái cái pháp ác bất thiện pháp nó sanh khởi dục lậu sanh khởi mà dục lậu sanh khởi thì à, những cái pháp khác nó sẽ phát sinh theo à, thì bây giờ cái câu thứ hai đó không tác ý các pháp cần phải tác ý tức là bây giờ tới không tác ý nha tức là không tác ý các pháp cần phải tác ý thì như thế nào là không tác ý các pháp cần phải tác ý à mình phải suy nghĩ không tác ý các pháp cần phải tác ý tức là những cái pháp mà dục lậu chưa sanh đó nó không sanh khởi và dục lậu đã sanh nó được trừ diệt thì đây là những cái pháp mà cần phải tác ý tức là mình tác ý làm sao cho dục lậu nó chưa sanh nó không sanh khởi và dục lậu nó đã sanh nó sẽ được trừ diệt đúng thay vì mình phải tác ý đúng như vậy đó mà mình không tác ý <laughs> cái điều đúng mà mình không tác ý mà cái điều sai mình lại tác ý à, cho nên trong hai cái vế này cho chúng ta thấy rằng có cái pháp mà không cần phải tác ý mà mình tác ý để cho dục lậu nó chưa sanh nó được sanh còn cái pháp mà cần phải tác ý để cho dục lậu nó chưa sanh nó không sanh à, và dục lậu nó đã sanh nó được diệt trừ thì mình lại không tác ý à, cho nên trong cái vấn đề tác ý này nó là một cả một cái cái cái cái cái, cái, cái, cái nghệ thuật tu tập ha à, nếu mà mình tác ý đúng thì những cái ác pháp bất thiện những cái pháp bất ác bất thiện đó là nó chưa sanh nó sẽ bị diệt trừ và những cái ác pháp bất thiện mà nó đã sanh nó sẽ là, bị trừ diện luôn không còn phát sanh nữa, nữa. À, đó là cái hai cái vấn đề này mà cho Đức Phật đã thuyết cho chúng ta thấy những pháp mà cần phải đắc ý mà mình không đắc ý và những pháp không cần phải đắc ý mình lại phải đắc ý à đây là cái cái, cái vấn đề mà chúng ta thấy uh, nó, nó độc đáo là cái chỗ đó rồi bây giờ thêm một cái, cái cũng câu hỏi như, như vậy ha là mình suy nghĩ tiếp nha thì bây giờ do tác ý các pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý để cho hữu lậu chưa sanh được sanh khởi hữu lậu chưa sanh được tăng trưởng à, đã sanh được tăng trưởng thì như vậy như thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý tới để cho nó hữu lậu nó chưa sanh nó được sanh khởi quý vị nắm được ý không nắm được ý của câu hỏi không dạ chưa dạ chưa <laughs> thì bây giờ cái pháp nào mà mình không cần phải suy nghĩ tới tức là ví dụ như cái cái điều đó mình không cần phải suy nghĩ tới mà mình cứ suy nghĩ tới để cho dục lậu nó chưa sanh nó được sanh khởi và dục lậu nó đã sanh nó lại càng tăng trưởng hơn nữa là một cái nãy không rồi giờ tới cái vấn đề này biện pháp nào mà không cần tác ý mà bị mà mình tác ý đấy để cho hữu lậu à, này nó khác chút xíu ha hữu lậu chưa sanh được sanh khởi mà hữu lậu đã sanh lại tăng trưởng lớn mạnh thì nó khác cái chỗ là hữu lậu thì hữu lậu như thế nào thì mình không cần tác ý tới mà để cho cái hữu lậu nó chưa sanh được sanh khởi thì quý vị mỗi người cho một cái ờ, lên cái ờ, ví dụ về ờ, riêng cá nhân kinh nghiệm của mình thì những cái pháp nào mà mình tác ý mà hữu lậu nó chưa sanh nó lại sanh à đây là vấn đề là động não cho chúng ta ôn lại bài luôn á ôn lại vi diệu pháp luôn thì đó là à, những cái mà à, giúp cho quý vị phát triển cái, cái, cái trí tuệ rất là tốt đẹp ha rồi mời nha Yeah, dạ, đạo huynh xin à, đảnh lễ quý sư dạ, kính chào Quỳnh Kinh dạ, kính chào các anh chị em trong đạo tràng lâu lắm mới vô gặp Quỳnh Kinh dạ thành tử là <laughs> giống như cốc bảo vệ thành tử là thôi trở đời đại hồi nãy giờ đạo huynh cũng lắng nghe vậy lắm nhưng mà tất cả những điều mà Win nói ra có lẽ là nó thuộc cái phần là timing tức là cái giờ nào việc đó nhiều khi chưa tới cái giờ đó mà mình lại nghĩ đến chuyện khác chẳng hạn như thế này là đạo huynh tưởng tượng có những kinh nghiệm đi họp ấy. mình đi họp mình chịu lắng nghe người ta nói gì bụng đang bụng đang đói à, đói cứ nghĩ chừng ăn không à không nghe người ta nói gì đâu rồi rồi trong khi tối cái giờ cơm lại là mình đói bụng nhưng mà là không không nghĩ tới cái miếng ăn mà nghĩ tới những cái gì mình mình đã quên trong quá khứ này không biết anh em mấy người nói ờ, vừa rồi là nói chuyện gì mình có đóng góp gì không à, thành tử sách xưa các câu là tâm bất tại yên à, thị nhi bất kiến à, thính nhi bất văn thật nhi bất tri kỳ vị tức là cái tâm mình nó không chỉ yên ổn thì à, à, mình nghe mình cũng chẳng nghe trẻ chẳng, chẳng hiểu gì đó thính như bất văn à, thị nhi bất kiến nhìn mà cũng thấy cái bọt trước mặt và ăn cũng biết mùi vị luôn thành thử là đạo huynh à, qua những cái lời dạy của huynh kinh là rút ra một cái bài học là giờ nào tuyệt đấy yeah. Dạ, đừng cho cái tác ý nó sinh khởi một cách nó nó trọt cái thời điểm đi nó trọt cái thay mình đi để mình còn sống trong cái sự à, tỉnh thức à, à, mình thường xuyên mình quán niệm trong cái hơi thở để mình thấy được cái màu nhiệm của giây phút hiện tại à, thì đó là một cái à, kinh nghiệm nho nhỏ mà đậu hình xin à, chia với à, chia sẻ với kinh đầu trang dạ yeah, nam mô bổn thầy nhé xa thứ xa thứ rồi cảm ơn quỳnh đạo quỳnh rồi mời uh, tiếp nha quý vậy nào tới khi nào cái câu thứ hai câu thứ hai tiếp tục ha ai ai tự nguyện đây bây giờ đi bây giờ lên đi mình nhây đế này chủ rơm này dạ thầy cái câu thứ hai thầy mới hỏi là cái có cái pháp nào mà tự vì mình không có cần mà mình cứ nhắm tới nó hoài để cho những cái hữu lậu chưa sanh mà nó sanh khởi phải không bà thầy rồi ừ. tới hỏi luôn hồi cái đầu nó bị rối <laughs> cái này pháp pháp pháp pháp, pháp những cái câu mà lần qua lật lại vậy đó làm cho mình rối trí ha dạ. nhưng mà hay lắm dạ. mình nó giúp cho mình có cái sự bình tĩnh để mình đối đối lập lại ha mình, mình giảng lại ha rồi nói đi dạ um, thứ nhất là con sẽ phân tích ra cái chữ hữu lậu là những cái pháp mà của thế gian à, nó là những cái tiền tài nè vật chất nè sức khỏe nè gia đình nè tình yêu nè đủ thứ cái gì mà mình nghĩ ra trong cái pháp mình từ nhỏ tới lớn mà mình sống với nó với bạn bè với lại ở trong sở ở trong nhà đó là những cái pháp đó là những cái pháp hữu lậu mà những cái đó đó nếu mà mình cứ bám dính nó là mình không có đi ra khỏi thế gian được mà mình cứ à, giống như à, một cái những cái chuyện mà mình cần dính mắt á mình cứ dính mắt hoài mình không muốn mà cũng dính thứ nhất là à, sáng trưa chiều là cứ ăn ngủ ăn ngủ xong rồi đi shopping xong rồi cái mình đi vòng vòng mình làm những cái chuyện đó mà nếu mà mình không có tác ý đúng thì mình cứ bị dính mắc ở trong đó rất là nhiều nội mà cái chuyện đi vacation thôi một cái chuyện là nấu ăn thôi một cái những cái chuyện mà về sinh nhật con cháu mà mình dính mắc ở trong đó là mình sẽ không bao giờ đi ra khỏi nó hoặc là nếu mà chưa có thì một đứa cháu sanh ra mới nữa mình lại dính mắc về cái chuyện đứa cháu mới nữa thưa thầy rồi bắt lộn chi pháp rồi <laughs> bắt lộn chi pháp <laughs> nó rồi nó rối <laughs> luôn nó, nó vòng vòng ở trong đó thầy rồi mình nhắc lại không hữu lậu á bài gồm có gì nó theo theo làm diễn viên hữu lậu gồm có gì nghiệp hữu với lại sanh hữu phải không dạ rồi bây giờ mình mình bắt một cái nghiệp hữu thôi à, rồi giờ mình, mình đưa vấn đề làm sao nó ăn vô vấn đề nghiệp hữu mới được à, tức là do những pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý tới mình suy nghĩ tới mình tư duy tới làm cho nghiệp hữu nó phát sinh à cái này đâu phải dễ nha <laughs> rất là khó rồi rồi mời quý vị chị Nhung ơi có đó không cứu bồ chị Nhung ơi đã dạ, con thưa thầy dạ đúng rồi thầy cứ lẹo qua lẹo lại có chút xíu hả làm cho tụi con cái đầu nó cũng quay vòng vòng luôn dạ thưa thầy um, con có cái ví dụ như thế này ạ dạ không không biết đúng không ở nhà con có một cái khoảng sân nhỏ nhỏ thì hàng ngày con hay uh, để thóc với để nước để cho chim mấy con chim sẻ hay con mấy con chim nó đến hay con kiến nó đến để nó ăn và con nghĩ là uh, cái thời gian đầu á thì con hay nghĩ là mình làm đây rồi cái uh, mình để cho các chúng sanh uh, à, nó đến nó ăn rồi ờ, sau này nếu mà mình có uh, ở một cái kiếp nào đó thì cũng có sẽ có những người khác uh, cho mình ăn như vậy thì con cũng hay nghĩ điều đó thành con làm với cái tâm như vậy nhưng mà rồi cái sau này thì con cứ bị chìm ở trong cái đó thì con cứ nghĩ uh, những cái chúng sanh này những con chim này những con kiến này uh, biết đâu nó là uh, cha mẹ mình đã mất rồi nó biết đâu nó là những người thân những người uh, bạn của mình đã mất thế tự nhiên con bị chìm nắm như những con đó và con thương những cái con đó à, rồi ờ, mình cứ nghĩ là sau này mình cũng sẽ như nó đã như vậy có phải mình bị uh, hữu lậu không thưa thầy là những cái việc làm của mình từ thiện là mình muốn cho chúng sanh ăn nhưng mà vì cái tâm mình nó chìm đắm vô trong đó thì nó cái sầu bi rồi cái mình cũng suy nghĩ đến kiếp sau rồi này kia như vậy có phải hữu lậu không thưa thầy dạ con kính tri ân thầy ạ rồi xà thức xà thức thì à, nghiệp hữu á, thì gồm có thiện với lại bất thiện đúng không nghiệp thủ gồm thiện với bất thiện thì như hồng dung nói vì do cái, cái, cái đắc ý đó những cái điều mà làm cho cái nghiệp thủ nó sanh à, thì những cái thiện pháp nó sanh thì ờ, cũng được cũng cũng, cũng không có phải là sai à, nhưng mà nó cũng thuộc nằm trong về hữu về nghiệp hữu à, thì trong cái vấn đề này chúng ta thấy à, phải lấy cái gì pháp bất thiện nó mới là thích hợp hơn à, ví dụ như giờ mình thấy một cái gì đó mình muốn làm một cái gì đó à, mà nó đưa đến cái nghiệp hữu tức là đưa đến cái những pháp bất thiện à, nhắc thêm một xíu ha pháp bất thiện thì à, nó là những cái pháp mà không cần phải tác ý mà mình tác ý đấy để cho dục lậu phát sanh hữu lậu phát sanh tức là đây bắt lấy cái nghiệp hữu nghiệp hữu thuộc về bất thiện thì đó rồi như thí dụ đây là nghiệp hữu bất thiện là thí dụ đây cho gửi tới ý đó rồi ha dạ thưa thầy à, thì cái nghiệp hữu thì nó có ba cái loại tức là à, khẩu thân với ý bây giờ con bắt vô cái chi pháp là thí dụ mà mình lời nói đi nếu mà à, con không có tác ý đúng thì khi mà cái khẩu hành à, giống như mình à, mình đi tới một cái tiệm thì cái người chủ quán đó nó à, mình order đồ ăn đi mà người ta đưa ra mình lộn món thì nếu mà mình có cái tác ý đúng á thì mình thấy ăn là chỉ là cái bậc ngư thân thôi bây giờ món thích hơn hay không thích hơn gì người ta cũng làm người ta đem ra rồi thì coi vui vẻ không có sao hết còn nếu mà mình không có có cái tác ý đúng đó mình nói thêm một cái câu nữa mình complain hay là mình nói một cái câu nặng làm cho người ta buồn thì cái đó là cái tâm bực tức cái tâm nóng giận của mình nó sẽ dẫn đến cái cái chỗ cái đó là cái ờ, cái cái cái, ờ, cái khẩu hành của mình nó không có đúng thành ra mình dùng trong một trong cái 12 tâm bất thiện đó nó nó sẽ làm cho cái nghiệp hữu mình không có được tốt thưa thầy con nói đúng không hay nói trật chi pháp nữa rồi <laughs> à, xa thứ xa thứ và như vậy là những cái chúng ta phải nên nhớ là những cái pháp nào những cái điều nào mà không cần phải suy nghĩ tới không cần phải tư duy tới mà mình cứ tư duy tới để nó làm cho những cái ác pháp bất thiện nó chưa sanh nó được sanh khởi à, mình nên nhớ là những pháp ác chưa sanh được sanh khởi và khi nó đã xanh nó được tăng trưởng à, thì như vậy là cái điều này không cần phải tác ý tới mình đừng có tác ý tới nó mà mà hãy mình tác ý tới nó thì nó sẽ sanh khởi à, cho nên đây là cái vấn đề mà trong kinh đức phật dạy là à, này các vị kheo tức là tác thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vì hãy tác ý tức là tác ý dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng à, thì khi mà dục lậu hữu lậu thì vô minh lậu cũng vậy thôi à, nó cũng đi theo nguyên nhóm là, là ác bất thiện pháp như vậy tức là những pháp này là những pháp không cần phải tác ý mà mình tác ý à, cho nên khi mà mình làm bất cứ việc gì đó mà hãy mình mà tác ý đến cái pháp nào đó mà dục lậu nó chưa sanh hay là hữu lậu nó chưa sanh à, mà nó sanh đó thì nó là mình đã sai đó à, là mình đã đi lạc pháp rồi à, mình đã bị rơi vào trong cái cái, cái bẫy của ma vương ha à, cho nên chính vì cái điều này chúng ta phải nắm được cái cái, cái cách này để mà mình vận hành cái cái cái tư duy của mình vận hành cái sự suy nghĩ của mình à, bởi vì mình làm chủ cái tư duy mình mà nếu mà mình, mình lái nó sai thì nó sẽ sai mà mình lái đúng thì nó sẽ đúng à, cho nên nếu mà mình làm đúng thì những cái ác pháp bất thiện pháp nó nó, nó nó nó chưa xanh nó không xanh còn mà những cái ác pháp bất thiện pháp mà nó chưa sanh mà nó sanh ra là mình sai đó và chúng ta đã đi là pháp hoặc là những cái pháp mà mình tác ý không cần phải tác ý không tác ý đến các pháp mà cần phải tác ý tức là những cái pháp nào mà mình không tác ý tới mà cái đó là cái pháp cần phải tác ý thì là mình cũng sai luôn tức là những cái pháp mà cần phải đắc ý tức là những cái pháp nào mà khi mà mình đắc ý tới những cái dục nó chưa sanh những cái tham sân si những cái ganh tị bón sẽ ích kỷ quan những cái ác pháp phương khác nó chưa sanh mà nó sanh khởi mà nó không sanh khởi thì như vậy là mình là, ờ, là cái pháp đó là pháp đúng mà những cái pháp đúng như vậy là mình không tác ý tới à, <laughs> mình lại không suy nghĩ tới mà mình lại suy nghĩ ngược à, mình đi đi ngược thường thường người đời mình hay đi ngược dòng đời ha đi ngược dòng dòng của của của cái, cái, cái thiện pháp đó. tức là những cái điều mà tác ý để cho đưa đến cái sự tốt đẹp đưa đến cái sự hoàn mỹ thì mình không tác ý tới mà mình tác ý đến cái điều mà không cần phải tác ý à, đó là cái vấn đề mà trong cái cái cái, cái đoạn kinh mà chúng ta đọc hồi nãy là mình thấy là nó kéo ngoẻ luôn <laughs> nó lật qua lật lại lật qua lại nhưng mà rất là tuyệt vời à, đọc mình thấy lúc đầu chúng ta thấy nó rối nhưng mà sau đó chúng ta thấy uh, những cái cách mà hỏi ừ, đưa vấn đề qua ngược à, ngược tới ngược lui giúp cho mình có một cái đọc trí rất là tốt đẹp à, rồi trong cái vấn đề mà hiện tại quá khứ hiện tại vị lai trong ba thời cũng vậy đó à, trong ba thời này nó cũng rất là quan trọng bởi vì nếu mà mình không như lý tác ý những cái mà về cái thời quá khứ là mình không khéo tác ý về cái thời quá khứ tức là mình ngồi mình suy nghĩ là mình cứ không như lý tắc ý mình cứ suy nghĩ về cái thời quá khứ không biết mình là gì trong quá khứ mình ra sao mình như thế nào trong quá khứ hình chấp mình ra sao trong những kiếp trước kiếp này kia mình như thế nào đó à, là mình không như lý tắc ý những cái điều đó mà không cần phải tắc ý tới không có không cần phải suy tư tới gì nữa bởi vì khi mình suy tư tới nó nó sẽ làm cho mình bị điên loạn đó. làm cho mình sẽ bị rơi vào trong cái tưởng ờ, coi như là điên loạn à, hoặc là vị lai cũng vậy à, mình suy nghĩ tới cái tương lai mình ra làm sao à, tương lai mình sanh về đâu mình à, hình tướng mình ra sao mặt mày mình ra sao mình là sanh về thuộc loại gì gì, gì vân vân mình suy nghĩ tới tương lai à, thì mình à, những cái điều này là điều không nên tác ý là nếu mình tác ý tới mình suy nghĩ tới hoài đó, thì chúng ta rơi vào trong cho là phi như lý tác ý tức là không tác ý đúng pháp à, và khi tác không tác ý đúng như vậy đó thì những cái tà kiến ác pháp nó sẽ sinh khởi Ờ, ngay cả trong cái thời hiện tại là mình cũng nghi ngờ không biết quý vị có bị này không có bị rơi vô trường hợp này nhưng lúc mình, mình ngay lúc hiện tại mình cũng có lúc mình ngồi suy nghĩ biết là hiện tại mình đâu ra mình từ đâu có mình từ đâu tới mình là cái gì đủ thứ mình như thế nào rồi khi mình chết mình sẽ đi về đâu đúng không ngồi mình suy nghĩ tùm lum tà la cái gì này thì những điều này là không nên là không nên suy nghĩ bởi vì suy nghĩ chả làm được gì mình chả giải quyết được gì hết mình ờ, đầu óc mình tại vì mình thông minh quá <laughs> mình càng suy nghĩ mình càng điên à, và như vậy chính vì những cái điều mà không nên tác ý như vậy là về quá khứ hiện tại vị lai mà mình tác ý tới mình cứ suy nghĩ ờ, mình cứ cứ cứ không dự lý tác ý những cái, cái, cái thời đó ba thời đó quá khứ hiện tại vị lai thì những cái tài kiến nó sẽ phát sinh à những cái tư duy sai lệch những cái kiến chấp sai lệch nó phát sinh cho là mình có cái cái tự ngã mình có cái linh hồn trường chủ bất biến vân vân mình hoặc là mình không có tự ngã mình không có cái ta cái tôi À, mình chết là hết rồi mình tưởng tượng mình suy nghĩ diễn dông mình bắt đầu mình chế ra đủ thứ những cái kiến thức những cái thuyết luận thuyết của mình à, mình cho rằng à, có một cái gì đó mà sáng tạo ra cho mình hoặc là có một cái gì đó mà bên trong tự ngã của mình à, mình có cái tôi có một cái ta có một cái linh hồn trường cửu bất biến vân vân rồi mình cái suy nghĩ tùm lum tà la mình, rơi vô trong cái chủ thuyết coi như là rơi trong cái thường kiến hoặc là rơi trong đoạn kiến à, và khi chúng ta rơi như vậy chúng ta bị rơi vào à, trong cái cái mà gọi là, là tà kiến hay là kiến trù lâm kiến hoang vu kiến hí luận kiến tranh chấp kiến kiết phượng vân vân thì mình bị trói buộc vậy đó à, mình bị trói buộc trong những cái cái kiến kiết sử những cái sự trói buộc về những kiến chấp đó. và khi mình bị trói buộc như vậy và chúng ta sẽ bị rơi trong sự đau khổ à, là không thể ờ, Đức Phật nói vấn đề này giống như là mình tự mình trói buộc mình à, mình <laughs> mình mình tự mình cọn qua tự mình suy diễn mình cọn rồi mình trói buộc mình vô những cái kiến sử này và ngài tuyên bố rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi cái sanh già sợ chết sầu bi khổ não trong thế gian này không thể nào thoát khỏi được chắc chắn là như vậy nếu mà chúng ta cứ ờ, dính mắc vào trong những cái chấp này mình sẽ dính vào trong đó và mình sẽ không bao giờ thoát ra được cho nên phải tuệ tri các pháp cần phải tác ý đúng pháp tuệ tri các pháp mà không cần phải tác ý đúng pháp và như vậy chính do mình tuệ tri các pháp cần phải tác ý thì những cái ác bất thiện pháp những cái dục lậu hữu lậu kiến lậu chưa sanh không sanh và những cái dục lậu hữu lậu kiến lậu nó đã sanh nó sẽ được đoạn, đoạn trừ à, thì đây là vấn đề mà chúng ta thấy ờ, thế nào là các pháp mà không cần phải tác ý vị này không tác ý à, tức là những cái pháp mà không cần tác ý thì mình không có tác ý luôn thì khi mình tác ý mình không tác ý những cái pháp mà không cần phải tác ý thì những cái dục lậu hữu lậu kiến lậu vô lậu nó chưa sanh nó không sanh khởi à, và những cái đã sanh nó nó nó sẽ không được à, tăng uh, lớn được à, mình, mình tác ý đúng à, tức, là, tức là những cái pháp mà à, cái này nó làm cho mình à, hơi bị bị cần confuse chút xíu cái này tức là những cái pháp mà không cần phải tác ý mình không cần tác ý tới đó à, thì những cái, cái điều đó mình không cần tới mà những cái điều nào mà cần tác ý để cho những cái à, dục lậu chưa sanh à, nó nó không sanh những dục lậu nó đã sanh được đoạn trừ thì như thế nào kiến lậu hữu lậu vô lậu cũng vậy rồi ngay cả trong cái về khi mà mình à, tác ý đúng pháp về cái chân chân lý về sự khổ chân lý về tứ duy đế à cái này là cái rất là tuyệt vời nếu mình tác ý đúng mình như lý tác ý đúng thì sẽ đem tới cho mình rất là nhiều cái lợi lạc à, nhất là ví dụ như trong cái à, khổ đế là đây là khổ thì mình tác ý đúng à, đúng là rồi cái cái thế gian là, khổ đây là khổ tác ý đúng còn mình tác ý sai là mình cho đây là lạc trong khổ có lạc trong lạc có hạnh phúc có dạ gian vui đủ thứ đời là vui đời là sướng mình tác ý sai còn mình tác ý đúng là đời đây là sự khổ đây là khổ đó ràng à, rồi tác lý lý đúng tác ý đúng như như pháp thì đây là khổ tập tức là đây là nguyên nhân sanh ra cái sự khổ đó à, mình hiểu được đây là cái nguyên nhân cái nào cũng phải có nguyên nhân của nó thì mình hiểu được là khổ này á, là do có nguyên nhân của nó thì mình tác ý đúng đây là khổ tập là nguyên nhân sanh ra cái sự khổ à, rồi mình tác ý khi mà đã có nguyên nhân sanh ra sự khổ đó thì phải có cái diệt khổ à, mình ta thấy đúng lúc là diệt khổ tức là đây là cái sự diệt khổ là sự chấm dứt cái sự đau khổ mà mình mình tác ý đúng được mình hiểu được có cái sự chấm dứt sự diệt khổ đó phải có cái gì đó để đưa đến sự diệt khổ đó, tức là phải có cái con đường phải có cái phương pháp một cái lối hành trình à, một cái, cái lối mà để hành trì để đưa đến cái sự mà khổ diệt vì như vậy mình tác ý đúng như vậy tức là tác ý là sự khổ của thế gian này và do có cái nguyên nhân nào nó đưa đến sự khổ đó và mình tác ý đúng pháp là phải sự khổ này phải diệt là, là phải có diệt khổ mà muốn muốn cái khổ diệt á, mình phải có con đường à, phải có ờ, đi vào đúng con đường thì nó mới diệt khổ thì như vậy nhờ tác ý đúng như vậy là những cái kiết chữ phiền não thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái sân và à, ái sắc ái vô sắc các bạn phóng vật vô minh nó, nó sẽ bị diệt trừ lần lần lần đi thì do nhờ mình tác ý đúng đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là con đường đi đến khổ diệt thì những kiết sử phiền não nó sẽ chấm dứt à thì đây là mình tác ý về trong cái tứ diệu đế như à, chúng ta thường nghe nói về tứ diệu đế mà ba luân 12 chuyển mình nghe thấy luôn buồn ha à, nhưng mà mình tác ý đúng mình sẽ thấy vấn đề nó tuyệt vời à, thứ nhất giờ cái cái cái, cái à, một mình nói về tứ diệu đế tức là một là khổ đế khổ đế thì ba luân của khổ đế là như thế nào và khổ đế là thứ nhất cái luân thứ nhất là mình phải nhận thức được cái sự khổ đó cái khổ mà mình phải nhận thức cho đúng à, đúng là khổ đế đây là sự thật của của thế gian đó là khổ đế rồi cái luân thứ hai là cái khổ đế này á, là phải cần mình mình phải cần có cái sự hiểu biết rõ biết rõ ràng cái điều đó chứ không phải mù mờ được phải cần biết rõ điều đó thì khổ đế nhận được cần phải nhận thức được và khổ đế cần phải biết rõ thì khi đã cần biết rõ thì khổ đế này đã biết rõ tức là nó có ba cái vấn đề là bạo lực nhận thức cần biết rõ đã biết rõ cái khổ đế đó à tức là mình, mình thấy cái khổ đế nó có ba cái cái, cái luân vậy tức là nhận thức là nhận thức được à, đây là khổ là sự thật là khổ và sự thật này cần phải biết rõ nè sự thật này cần phải hiểu rõ cần phải hiểu, thấy một cái rõ ràng một kích cái rõ ràng và đã biết được một cách rõ ràng thì vậy có ba lưng nhận thức nhận biết và đã biết về khổ đế rồi về tập đế cái thứ hai là tập đế tập đế là nguyên nhân của cái sự khổ tức là cái nguyên nhân đem đến cái sự khổ đế này đó thì phải nhận thức tức là mình phải nhận thức phải biết phải nhận thức được cái điều này một cách rõ ràng tức là tập đế là nguyên nhân của sự khổ mình phải nhận thức được thì bây giờ cái luân thứ hai đó thì cái nhận thức này đó cái tập đế này đó, cái luân thứ hai phải sao tức là nó không phải cần biết rõ mà nó phải cần đoạn trừ là đó là nguyên nhân là phải đoạn trừ chứ không phải cần biết rõ nữa mà phải là đoạn trừ luôn à, tập đế này phải đoạn trừ và nguyên nhân thứ hai là cái cái cái luân thứ hai là chúng ta cần phải đoạn trừ và khi cần phải đoạn trừ thì chúng ta phải đưa ra cái thứ ba là đã đoạn trừ nó à, phải đã đoạn trừ nó chấm dứt được chấm dứt được cái nguyên nhân sự khổ này à, là mới đưa đến cái, cái, cái kết quả tốt đẹp được rồi cái diệt đế tức là cái thứ ba cái thứ ba diệt đế cũng phải nhận thức được phải biết nhận thức được cái cái, cái điều này và sự chấm dứt của sự đau khổ là mình phải biết à, và cái những cái diệt đế này là phải như thế nào cái luân thứ hai là cái diệt đế này cần phải chứng ngộ chứ không cần đoạn trừ nữa và diệt đế là phải chứng ngộ chứ không có đoạn trừ tức là không có nhiều tập đế và cũng không cần không có biết rõ như cái khổ đế mà diệt đế này là phải chứng ngộ bằng trí tuệ thần chứng đàng hoàng tức là họ diệt đế là chính là niết bàn tức là niết bàn là cần phải chứng ngộ à cho nên diệt đế là cái nhận thức là phải cần chứng ngộ và luôn thứ ba là đã chứng ngộ được cái diệt đế đó à, cho nên diệt đế là nhận thức cần chứng ngộ và đã chứng ngộ rồi cái thứ tư là đạo đế là cái con đường để đưa đến cái, cái diệt đế thì con đường này mình phải con cũng phải có sự nhận thức được à, đây là con đường gồm có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định quan không thì đạo đế này mình cần phải nhận thức mà nhận thức không chưa đủ đó là mình học mình hiểu mình nhận thức không đủ mà mình phải cần phải tu tập à, mình phải cần tu tập cái đạo đế này phải tu theo đúng bác chánh đạo này thì mình mới đưa đến cái cái việc đế được à, cho nên đạo đế cần phải nhận thức cần tu tập và đã tu tập được thì nó sẽ thành tựu được và à, cái thập nhị hiện này cho nên trong cái tứ diệu đế này là à, Đức Phật tuyên bố là phải có ba lưng và 12 chuyển nếu mà ngài chưa hiểu rõ được vấn đề này thì chưa có dám tuyên bố là chánh đẳng chánh giác à, cho nên chúng ta thấy à, trong cái ba luân 12 chuyển của tứ diệu đế khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế cái luân thứ nhất là tất cả cái này đều phải nhận thức được hết à, khổ tập diệt đạo là phải nhận thức rõ ràng cái luân thứ hai là cái khổ đế là cần biết rõ tập đế cần phải đoạn trừ và nguyên nhân là cần phải đoạn trừ và diệt đế là cần phải chứng ngộ à, niết bàn là cần phải chứng ngộ và đạo đế là cần phải tu tập à, đạo đế là phải tu tập chứ không có chứng ngộ đạo đế phải tu tập tu tập mới đưa đến sự chứng ngộ à, đó là đạo đế cần phải tu tập và như vậy cái thứ ba là luân thứ ba là tất cả khổ đế là đã biết rõ tập đế đã đoạn trừ diệt đế đã chứng ngộ và đạo đế đã tu tập vì như vậy khổ tập diệt đạo là bốn cái này với ba luân thì cho chúng ta là thành ra 12 chuyển ba luân 12 chuyển à, tức là pháp học pháp hành và pháp thanh người ta nói như vậy học hành thì như vậy trong cái ba cái này nếu mà chúng ta tác ý đúng pháp theo ba luân 12 chuyển thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt đến một cái hiệu quả rất là tốt đẹp để đưa mình đến một cái sự an lạc hạnh phúc chắc chắn sẽ đưa đến cái diệt trừ những kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ à, dục ái sân ái sắc ái ủi sắc ngã mạng phong vật vô minh à, chắc chắn là sẽ đi tương tự như vậy nếu chúng ta sử dụng đúng tác ý là à, hợp pháp tức là vô lý sô nó là như lý tác ý à, đúng pháp thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái kết quả thật tuyệt vời và chính vì tác ý đúng là trí tuệ nó phát sinh tác ý sai à, trí tuệ nó bị là, là, là bị tiêu diệt à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái à, những cái lậu hoặc mà dùng tri kiến để động từ đức phật đã dạy cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta thấy được cái vấn đề để phát sinh cái tri kiến đúng đắn để mà diệt trừ các pháp nó như vậy rồi đó là à, cái đoạn hôm nay mà chúng ta học về à, các pháp những cái lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ à, đến đây là cũng thích hợp vừa phải lẽ ha rồi từ xa chúng ta sẽ đi tiếp à, phần thứ hai rồi do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả lưu lượng năm pháp sáng lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đoạn đều nha cả thái dạ nam mô bổn thầy giá nam mô tham mại giá nam mô sanh giá Và xin uh, à, trả mic về cho em chị cảm ơn thầy kinh dạ con xin à, con thấy à, trong lớp mình con thấy có sư Pháp Trang. Dạ con thơ xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể thay mặt đạo tràng để hồi hướng sau khi nghe Pháp. Dạ con xin uh, nhiều mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính sư Pháp Trang, con không biết sư có mặt ở trước mít không bạch sư? Con thấy uh, sư máng cái áo ở đây. Rồi không có sư. Dạ, bạch sư Thanh Tâm, uh, hôm nay sư có khỏe chưa? Sư có thể chúc phúc cho tụi con được không sư Thanh Tâm? Sa thú lành thai. Dạ, dạ, mô Phật, dạ. dạ Nam mô dạ, Sư đức Ca Mâu Ni Phật tu tu Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sothi bhavantu te Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sothi bhavantu te Avatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nubhavena sada sothi bhavantu te tất cả hạnh phúc hằng đến cho người cầu xin chư thiên hộ trì đến người gia nhà oai đức của chư phật gia nhà oai đức của giáo pháp <clears throat> gia nhà oai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 Dạ, kính cảm ơn thầy kinh đã đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con về pháp ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn thầy. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thánh pháp ạ. À. Yade wata santi vihara wasini ทูเบคาเรโปทิกาเรตาเเหห็็นนตตาาธรรมดาเนนาวันตุปูชิตาโสตินคารนเต ทวิหารมันดาเลเทราจามัจจานาวากาจฟิตคาโวสารามิกาดานาปติอุปาสกา Gama cha desani gama cha isara sabbana bhuta Sukita pavantu te. Cha la bu cha ye bi cha anda sampawa sanse da cha ta athavu papatika. Niya ni nikam thamma warang patichate sabbe bi dukkha sakarom tu sankhayang. Tha tu chi rang sa tăng tham mô tham ma ta ra cha búc ga la. Sang kho ho tu sa mắc go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sắc tham mô.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 Nguyện cầu tam bảo tường hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và kính à, cảm ơn thầy kinh đã đến với lớp và giảng dạy cho chúng con bài học và kính cảm ơn quý cô chú đã đến tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. À. Và con kính mời quý cô chú trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là giờ học của ờ, giờ ôn pháp với sách ờ, Nguyên nhân Dạ con kính ờ, mời đạo tràng ạ. À. Dạ con xin tạm biệt đạo tràng, kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành là Nam mô Thích Ca Giá, Nam mô thâm Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Dạ con xin xuống hết đạo.